samma sambuddhasa iti piso bhagava Ang samma sambuddho vicha charana sambanno sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manutsanang buddho bhagavati soa kha tô bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vedita vô vinyo heti supati Vanno Bhagavato Sawaka Sanko Uchupati Vanno Bhagavato Sawaka Sanko Nyayapati Vanno Bhagavato Sawaka Sanko Yadidang Chat ta riburi ripurisa yugani athapurisa bukugala sa pagawato eh, eh, sa eh, wakasangko ahunayo bahunayo dakinayo anchalikaraniyo anuttarang punya khetang lokasati vanda ami cheti yang sapang sapatane supati tang sari rikatha tumaha bodhin buddha rubang sakalang sada dạ yeah, mô phật à, kính chào đạo tràng à, bây giờ là tới giờ thọ tam quy ngũ giới nha rồi mời một vị à. dạ nam mô buddha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá dạ con thành kính lĩnh lễ sư thanh tâm dạ con kính chào đạo tràng dạ con xin phép đại diện quý phật tử họ trì tam quy và ngũ giới ạ à. Bạch sư chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch sư chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch sư chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba dạ con kính thỉnh sư thanh tâm truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng phật tử của chúng con con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Magawa đó ngài là bậc arahant cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Magawa đó ngài là bậc na ra hăng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức hoa đó ngài là bậc a la cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức bá hoa đó Ngài là bậc a ra hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc a ra hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ nhị con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì con đem hết lòng thành kính xin quy y phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy con đem hết lòng thành kính xin quy pháp con đem hết lòng thành kính xin quy tăng con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu dạ xin vâng con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự nói dôi Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui dạ xin vâng các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái nên chư thiện tính hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ sa thú sa thú lành thai Dạ, con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ, sau đây con xin sám hối hoặc pháp tăng ạ. À. Uttamang de na wan de hang ba da bang sum ba rút yo kali tô đô bút thô kama tu tăng mamang gieo năm vóc quy trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên cuối sinh oai Phật vô biên cho con sám tội tiền khiên từ rày uttamang ge na wan de hang tham man cha ru thằng qua răng tham me yo karito do so tham mô gà mà tu tăng mà măng gieo năm vóc quy trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cuối sinh pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây uttamang ge na wan de hang sang hành cha đuôi thót tamang sang ge yo kalito do so sang khô cà tu tăng mà măng gieo năm vóc quy trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạng kiêu căng cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ đầy dạ con đã sám hối Phật bảo Pháp bảo và thân bảo vậy con một lần nữa con kính tri ân sư thanh tâm và con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của con sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới à. người có trí là người hay thí thọ thí lực thí sắc đẹp thí trí tuệ người có trí là người hay thí sự an vui thì hằng được sự an vui người tinh tấn thí thọ thí lực thí sắc đẹp thí trí tuệ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 Sa thú sa thu lành thay dạ một lần nữa con thay mặt đầu tràng kính tri ân sư thanh tâm dạ nam mô bích đa giá nam mô tham ma giá nam mô sanh khai giá dạ con kính lễ thầy kinh dạ con kính chào đầu tràng dạ giờ này con cũng đã thấy thầy đã đến lớp dạ con xin phép được thỉnh pháp sư ạ à. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vương lòng giả ngày dời chơn sang, thiết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy kinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được niêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giác vẹn toàn một lòng chẳng thói không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được chi chi vẹn toàn dạ nam mô bút đà giá nam mô thầm ma giá nam mô sanh kha giá dạ con đã thỉnh pháp sư dạ con xin gửi mic lại cho lớp dạ gửi mic cho chị Quỳnh Như rồi. nam mô bát đa dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh ca dạ À, dạ, cái lễ sự tinh tâm kính chào tất cả quý vị alo nghe rõ không ạ alo rồi okay. Dạ, rồi, hôm nay à, chúng ta học tiếp về cõi ha. Thì trước khi vào à, buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tâm tắc. Arahang sama à, sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apiwademi Svakato Bhagavata Sammo Sammang Namasami Sapati Bhanno Bhagavato Savakasangho Sangkang Namami Sama Sammuttama Tulang Sasatamma Kanuttamang Apiwali Pasesang Apitammatta Sangkang con xin thành kính đánh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp đối tượng và giáo hội chúng tăng cao quý con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp dạ nam mô bạch thầy dạ nam mô dạ kính thưa quý vị cũng giống như thường lệ á mình đọc Pali trước rồi sau đó đi vào bài học rồi xin mời ờ, MC Boss bài vậy Dạ, vô Phật, à, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, à, kính chào quý cô, à, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Sư xin xung à, phong đọc trước ha. Hum à, mỹ cõi Tá thá Apa giá Phumi Cà ma sú gá tí phù Phumi Rupa quá phù mỹ arupa vachara humi chati chataso humiyo ma anama tasu nirayo tiracha na yo ni petti visayo asuraka yo chati apaya humi chatu pita hoti bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh hai cảnh hữu phúc của dục giới ba cảnh sắc giới bốn cảnh vô sắc giới đây, cái dưa này để trong bốn cảnh giới này đây? cảnh xong để giống luôn cảnh bất hạnh có bốn là khổ cảnh địa ngục cảnh thú bàn xanh cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tom mahara jika ta watim sa yama tusita nima narati bara nim mitta awasa wata awati cha tí ca masugati pommi satta vitha hoti sa pana yang eka dasa vitha pi kama vatara humi chewa sankhang gacchati cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người cảnh tứ đại thiên thượng à, tứ đại thiên vương cảnh tam thập tam thiên cảnh dạ ma thiên cảnh đâu xuất đà thiên cảnh hóa lạc thiên cảnh tha hóa tự tại thiên 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới xa thú xa thú dạ một phật kính mời vị kế tiếp nha dạ alo Dạ con kính đảnh lễ băng ngôi tam bảo, dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm, dạ con kính lễ thầy kinh, kính con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, dạ con kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Brahmabha Arisaccha Brahmaburo Hita Maha Brahma Cha Tipathamak Cha Na Phù Mi Barita Phà Appama Na Phà Appasara Cha ti du ti yak cha na phù mi parit ta su phà ấp ba mà na su phà su pha kình na cha ti cha ti ta ti yak cha na phù mi quê ha pha là a sành nhất sát tà sút thà hòa xà trà tí chất tu thách trà na phù mì tí rù bà quá chá ra phù mi sổ la sa ác Rasawi thà hồ ti a quy hà atap bà sút đát xì sút đát xà akanit thả trà ti sút thả hòa sa phù mi bành cha quy thà hồ ti cảnh sắc giới có 16 là một cảnh sơ cảnh tiền sơ tức tiền chúng đức phạm chúng phạm phụ thiên và đại phạm thiên hai cảnh nhị thiền tức thiểu quang thiên vô lượng quang thiên và quang âm thiên. 3. Cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. 4. Cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc tú cánh thiên. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư thanh tâm, kính chào thành kinh, kính chào uh, quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin lập bài. Akasa cha yatana mi nhà vinya cha yatana phumi akin nhà yatana mi phumi devasanya na nhà yatana mi phumi chati arupa pháp phù lý chất túc tí hòa hồ tí cảnh vô sắc giới có vốn là một không vô biên xứ thiên hai thức vô biên xứ thiên ba vô sở hữu xứ thiên bốn phi tưởng phi phi tưởng thiên út thức cha nà na lắp phàm tí sút thà hòa xề su sắp bát hà tô ta panna chất sắc cá đà gà mi nồ trà tí phúc gà là no Ariano Palappanti Asanya Payaku Misu Se Sattane Sulappanti Ariya Nariya Vicha Ita Netha Phù Mi Chattukang Trong mọi trường hợp, các bậc nhất lai, dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh tiền, xuất đà xà, cũng gọi là ngũ tịnh cư. Đây là bốn cảnh giới tinh cần. Con bé đọc hơn vâng, cho những đã post bài cảm ơn thầy kinh và con xin quyết mời vị kế tiếp Nắp mô bút Thầy Giá, nắp mô Tham Ma Giá, nắp mô Sang Thầy Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Phù mỹ cõi Tathapa giá phù mỹ Kamasugati phù mỹ Rupa Vajra phù mỹ Arupa Vajra phù mỹ Chati Chatasso phù mỹ Yonama Tasu Nirayo Tirachana Yoni Tí Asura Tiwisayo, Asurakayo, Chatiapa Yafumi, Chatupitha, Hồ Tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh, hai cảnh hữu phúc của dục giới, ba cảnh sắc giới, bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới này, trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa Cha Tummaha Rajika Tawatinsa Yama Tusita Nima Narati Paranim Mitawas Sawati trà tí cà ma su ga tí phù mí sắc ta quý thà hồ tí xà ba nà Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên, 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con đã đọc bài xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. À. đề đó đất cơ này đó mà xin lỗi cái máy này đó nha cái, cái máy này đó tại vì em cứ mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá dạ thưa con châu nguyễn con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. À. Brahma Parisacha Brahmapuro Hita Maha Brahma Jati Pathamacha Nafumi Parita Pha Appamana Pha Afasara Jati Dutiyacha Nafumi Parita Sufa pama na sufa sufa kina cha tí ta tí giác cha na phù mỹ we hafala asan nya satta sutta wa sa cha tí cha tút thát cha na phù mỹ tí rù bà wa cha ra phù mỹ so la sa vi tha hồ tí awi ha atapa sudasi sudasa Kanitha Jati Sutta Wasafu Mi Panchawitha Hồ Tí. Cảnh sắc giới có 16 là một Cảnh sơ thiền, tức Phạm chúng thiên, Phạm phù thiên và Đại Phạm thiên. 2. Cảnh nhị thiền, tức thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên. 3. Cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. 4. Cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên. Cảnh phước sanh thiên chia làm 5 phần là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền hiện thiên, thiện kiến thiên, sát cứu cánh thiên. Dạ thưa con đã đọc xong, con xin phép được xuống mít Con kính nhân mít lại cho đạo tràng, con kính mời đạo tràng À. Dạ, nam mô bố trà giá nam mô đầm ma giá nam mô sằng khai giá con xin kính lĩnh lễ sư thanh tâm kính lễ thầy và kính chào đạo tràng con xin được đọc tiếp akasa nhàn trà giá tha na phù mít viên nhà nàng trà giá tha na phù mít a kiền chàng nhà giá tha na phù mít đề quá sàn nhà nà sàn nhà giá tha na phù mít trà tí a rù quá phù mít chát túp thiếp đà hồ tí cảnh vô sắc giới có bốn là không vô biên xứ thiên thức vô biên xứ thiên vô sở hữu xứ thiên phi tưởng phi phi tưởng thiên bút thút cha nà na lắp phàn tí sút đà hòa sệ sú sắp bát thà sô tà bàn nà chá sa ca đà gà mí nồ chà pi bút cha là Ariyano Palaphanti Asanya Bà Yapu Mitsu Se Sattha Ne Sulapanti Ariya Nariya Bicha Idametta Bhumi Chatukkhan Trong mọi trường hợp các bậc nhất lai dự lưu và hạng phạm nhân không tái sanh vào cảnh phước sanh thiên cũng gọi là ngũ tình cư trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn xa được xa được xa được giờ dạ, con đã đọc xong kính tri ân đạo tràng kính tri ân thầy Dạ, con kính ờ, đảnh lễ ba ngôi tam bảo Ân Đức Phật và ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính chào toàn thể con chào thầy Kinh. Còn con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Tát tha a tát tha a ba ya phù mi cà ma su ga ti phù mi rù bà qua trà ra ra phù mi aruba wachara phumi chati chattaso yo nama tà sunira ro pirak chan pirak pirak chan naro ni vetti quỳ sa yo asuya ka yo trà ti a bà gia phù mi cha tu bi thà hồ ti bốn cảnh giới sinh tồn là một cảnh bất hạnh hai cảnh hữu phúc của dục giới ba cảnh sắc giới bốn cảnh vô sắc giới trong bốn cảnh giới sinh tồn này cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục cảnh thú bàng xanh cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula manusa, manusa Chatum Maharajika Rajika Tawat Tawat Tình Tình sa Rama Tut Tusita Nìn Mà Narati Paramình Bitawa Sawati Sawati Sawati Trà Ti Cà Masuga Ti umi Mỹ Ù Mỹ Sát Tà Ti Xà Yang Ê dasa Đa Đa ca mà qua trà phù mích chề qua sành cẳng gách cha tị cảnh hữu phúc của đức của lục giới có bảy là cảnh người cảnh tứ đại thiên cảnh tam thập tam thiên cảnh dạ ma thiên cảnh đấu xuất đà thiên cảnh hóa lạc thiên cảnh tha hóa tự tại thiên 11 cảnh sanh tồn này hợp thành dục giới. Xa thú, xa thú. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ, Nam mô Bố Đà Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô sân khai Giá, con thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con kính lễ thầy kinh, con kính chào đạo chàng con xin đọc bài ạ. Ramabari Satcha Ramavuro Hita Maha Maharamma Chati Vathamacha Na Bhumi Varita Pa Appamana Pa Abat Abasara Chati Duti Yacha Na Bhumi Varita Suba Appamana Suba Suba Sú bá kinh nhà cha tí tá tí dách cha ná bù mí về hấp phá lá về hấp phá la á sanh nhá sắp tà su thà hòa xà cha tí chắp tút thát cha na bù mì tí rù bà quá cha lá bù mí xô lá xá quý hà hồ tí a quý hà áp tắp bà Suddasi, Suddasa, akka, Nitha Cha Tí, Suttha, Sutthawa, Xá Bù Mí, Bành Chá, Visa, Vitha Hồ Tí. Cảnh sắc giới có 16 là cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, hai cảnh nhị thiền, thiểu quan thiên vô lượng quan thiên và quan âm thiên ba cảnh tam thiền tức thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên bốn cảnh tứ thiền tức quảng quả thiên vô tưởng thiên và phước sanh thiên cộng cảnh phước sanh thiên chia làm năm phần là vô phiền thiên vô nhiệt thiên thiện hiện thiên thiện kiến thiên sắc cú cánh thiên xa thú xa thú xa thú dạ con kính chương cô đã bóc bài dạ nam mô bích thai dạ nam mô tham ma dạ nam mô sang khai dạ dạ con kính lễ sư trung tâm con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Ngày con xin chào bài. A ca, A ca san no ca sa nhan cha yat ta na phù mì huỳnh nhà na nhành trà yata na phù mỹ a kình trần nhà yatana phù mỹ nề qua sàn nhà nà sàn nhà yatana phù mỹ trà ti aru ba phù mỹ cha phi bi thà hồ tí cảnh vô số sắc giới có bốn cảnh vô sắc giới có bốn là một không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng sự gia gia còn đọc lòng vô <laughs> không vô biên xứ thiền tức vô biên xứ thiền vô sở hữu xứ thiền phi tưởng phi phi tưởng thiền phu thu phu thu cha cha na na la phàn tí su thà hòa sê su sắc ba thà so ta Van Na cha cha ga mi no pi phuk phuk ariya no Chapipugala Ariyano Balafanti Asanya mi su Se Sattha Nesu Lafanti Ariya Nariya Bicha Bicha Bicha Idam Idam thà phù mi cha túc khăn trong mọi trường hợp các bậc nhất lai dự lưu và hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh phước thi sanh thiên sư thà sa cũng gọi là ngũ tịnh cư trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn xa xa Dạ, xin à, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang kha Giá. À, kính lễ thầy à, sư cấp sư Thanh Tâm, dạ, kính lễ à, thầy Kim. À, kính chào quý bà quý cô, à, quý anh chị. Dạ, kính à, chào chư quý vị. Dạ, chúng tôi xin đọc bài hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Hồng Nhung cho biết tín hiệu. Phu Mỹ Cõi Tách tha Á Ba Yapu, Mika, Matsu, Gatifu, Miruba, Wacharafu, Miaruba, Wacharafu, Mijatikatatso, Fumiyo mata Su Nirayo, Ti Rapcha, Nayo Nibata, sa yo yo mi ติวิสโยอสุรกาโย bốn cảnh giới sinh tồn là số 1 cảnh bất hạnh, số 2 cảnh hữu phúc của dục giới, số 3 cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới, trong bốn cảnh giới sinh tồn này cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ là địa ngục cảnh thú bàn sinh cảnh ngạ quỷ và cảnh atula manut sa cha tum maha ra chika tha quá tìm sa ya ma Tushita Nim Ma Narati Baran Nim Mita Wasa Watti Cha Tika gati Phù Mi Satta Quý Thà Hồ Tí Sa Ba Na Dân Eka Đá Sao Quý Đà Bích Ca Ma, Quách Chá Rá Phù Mít Chè Quá Sanh Khăn Gách Chà Gách Cha Tí Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Xin mời à, vị kế tiếp. Không biết còn ai không? Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Giờ dạ, Nam Mô Bụt Đà Giác, Nam Mô Tam Ma Giác, Sang Ca à, con xin tri kính lễ Hồng Ân Tam Bảo, Hồng Ân Phật Bảo, Hồng Ân Pháp Bảo, Hồng Ân Tăng Bảo và con xin kính lễ chư quý sư, ừ, thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Brahmapari Satcha ừ. Brahmapuro Hita

sup ừ, ba kinh là trà tít ta na bù mi về hấp và là pha là asan nhà sát tà ờ, sút đà và sa trà tít chặt tút ta trà na bù mi tiru rupa vachara bù mi Solasa Quita Hồ Tị Avicha Aviha Atapa Sutasi Sutasa Akan Nitha Cha Tisut Đà Hoa Sắp Bồ Mỹ Panchawita Hồ Cảnh sắc giới có 16 là cảnh sơ thiền, tức phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Cảnh nhị thiền, tức thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên. Cảnh tam thiền, tức thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Cảnh tứ thiền, tức quảng quả thiên, vô tưởng thiên và phước sanh thiên cảnh phước sinh thiên chia làm năm phần là uh, vô phiền thiên vô nhiệt thiên thiện hiện thiên thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên sa thú sa thú sa thú oh, vậy chắc cái phần của con chắc xong và kính mời vị kế tiếp nhà dạ con xin ờ, cảm ơn ờ, đạo tràng xà thứ xà thứ chắc hết ai đọc ha Đây, à, mời cô cô Nhung đọc bài hay là Như đọc bài tuần trước à, có có ghi lại không vậy hello dạ chắc châu có ghi này đọc được rồi ai, ai đọc đây ai đọc thì mời lên dạ bé châu đang lên đi bé châu Dạ, con thưa thầy, con xin đọc ạ. Rồi, bài của Dung ạ. Dạ, bài học ngày 24 tháng 7 năm 21, phần 1, Tứ Đại Thiên Vương, Cha Tầm Maha Rachika là tên được lấy từ bốn vị thiên vương, Chattaro Maharajano, Tứ Đại Thiên Vương, có tuổi thọ 500 năm, 500 năm một ngày bằng 50 năm cõi người 365 ngày nhân 50 bằng 18.250 năm ở cõi người, 500 năm cõi trời nhân 18.250 bằng 9 triệu 125 ngàn năm cõi người. Có bốn vị trời, cay, trị, thiên chúng. Vị trí nằm phần giữa núi Tu Di, rú cách xa cõi nhân loại là 42.000 do tuần một do tuần bằng 12 mai bằng 20 km 42 ngàn nhân 20 km bằng 840 ngàn km 42 ngàn do tuần 13 mai 46 ngàn mai Thiên Vương 1 là trì quốc Thiên Vương Đắc Trát Thạ cai quản nhóm gần thác bác càng thác bà đóng đô ở triền núi phía đông của Tu Di Sơn. Thiên vương thứ hai là Tăng trưởng Thiên vương, Viru Hakat, cai quản Đại Phúc Thiên, cùng bạn cùng phần đáp chư thiên bụng to đóng đô ở triền núi phía nam của Tu Di Sơn. Thiên vương ba Quảng Mục Thiên vương, Viru Bắc Cát, cai quản loài rồng, đóng đô ở phía tây núi Tu Di. Thiên vương bốn Đa Văn Thiên vương, Cú Quề Rác hay quét xa cai quản nhóm dạ xoa giác khạ đóng đô ở phiền triền núi phía bắc tu di bốn vị thiên vương còn có bổn phận trông coi bảo vệ cõi nhân loại hộ thế đại vương Chatulo Kapala và còn nhiều tên khác các vị thiên dưới quyền bốn vị thiên vương có tám một Bắc Batat Tha Đề Wata sân thần sống trên núi hai A cà sát tha đề hòa tà chư thiên sống trên hư không. ba Khít đà ba đồ xích ca đề quá tà chư thiên mê dục lạc và chết. bốn Mano ba đồ xích ca đề quá tà chư thiên sân hận đến chết. năm Sì ta qua là ha ca đề quá tà hàn tiết thiên chuyên làm thời tiết mát lạnh khi quá nóng hay quá lạnh. Thứ sáu, ổn hao Hawaka, Hakade Wata, chư thiên làm ấm thời tiết. Bảy, Trần đi Dima, De Wabuta De Wata, chư thiên sống trên mặt trăng, với thiên chúng, có sắc tế. Tám, Suriya De Wa, Suriya De Wabuta De Wata, chư thiên sống trên mặt trời cùng thiên chúng, tứ thiên vương có ba nhóm thiên nhân một phẩm mát tha đề quá tà là địa cư chư thiên sống ở địa cầu là địa chư thiên ở núi lòng đất không có lâu đài riêng cái thứ hai rúc khát tha đề quá tà chư thiên sống trên cây thọ cư thiên có hai loại loại có cung điện riêng và loại không có cung điện riêng cái thứ ba à cà sát tha đề qua tà không chư thiên chư thiên sống trên hư không có cung điện sống trên tinh tú mặt trăng mặt trời lâu đài cấu tạo bằng những vật quý giá vàng bạc bảo châu và luôn di chuyển quanh núi tu di á thần tính tình hung bạo thuộc giới hạ đẳng có bốn nhóm một nhóm một giác khồ giác khi nì dạ soa nam hoặc dạ xoa nữ có hai loại. Có dung sắc thủ thắng, chói sáng, đền, đề qua giác khác thiên thần dạ xoa, hình hài hung tợn, xấu xí. trà na giác khác và bằng xanh, dạ xoa, ngạ, dạng quỷ sứ, luôn muốn hành hạ chúng sanh, hóa hiện quỷ sứ xuống địa ngục, trừng trị tội nhân. Khi muốn ăn thịt thì biến thành quả, chó ăn thịt tội nhân. Nhóm 2, gần tháp bồ gần tháp bít càn thác bà nam và càn thác bà nữ chư thiên sống dựa cây cối có hương đời sống gắn liền với cây mà họ ngự ai đốn cây về nhà thì họ sẽ đi theo không bỏ xa cây hiện hình xui khiến cho bị tai ương hoạn nạn và phá sản nên làm phước và hồi hướng cho những chư thiên ấy có 10 loại càn thác bà hương mộc thần còn gọi tha giác khá mộc dạ xoa một sống trong rễ mù la gần thấp bát hai sống trong gốc cây cần đa gần thấp bát ba sống trong lõi cây xà ra gần thấp bát bốn sống trong rác cây ta cha gần thấp bát năm sống trong vỏ cây xà ra gần thấp bát sáu sống vỏ ngoài của cây papatika gần thấp bát 7. Chư thiên bằng xanh trong nước thơm, saragan gần thắp bát. 8. Trong lá cây, đàn nó gần thắp bát. 9. Trong hoa, búp pha gần thắp bát. 10. Trong quả, trái cây, pha la gần thắp bát. Loại càn thắp bà khác với 10 loại trên là rúc khát tha đề wata là loài thiên nhân sống trên cây. Tuy cả hai đều sống trên cây, nhưng khi cây bị đốn thì cả các thọ cư thiên bỏ qua cây khác. Một số cảm thắc bà kiếp trước là nữ nhân kém phước, sanh làm gân thắp bát dựa vào thân phụ nữ, trực tiếp sanh thẳng vào thân phụ nữ, rồi sống luôn, có tên là Yogini, dân gian hay gọi là quỷ hay ma ám, có hai trường hợp. A. Nương gá ngay từ trong bụng mẹ. B. Nương gá khi trưởng thành. Người bị dựa có thể sai khiến yogini đi phá người khác mà họ ghét. Ban đêm thân người bị dựa tỏa ra ánh sáng. Đến ngày trăng tròn giữa khuya rời nhà tìm vật thực. Do gan thấp ba suy khiến có tên riêng là chun hà. Nhóm thứ ba gồm phản đa đề wata tương đương với la sát rakhasa là ác thần bụng to mắt lồi trong mắt đỏ chú xứ cõi người hay cõi địa ngục phận sự trong coi gìn giữ núi rừng ao hồ sông ngòi bảo châu đền tháp cùng các loại cây có hoa thơm hương mộc có mani cực quý ở dưới đáy núi Webula ở thành Rachagaha. Ai vào khu vực này sẽ bị ăn thịt la sát dưới địa ngục biến thành kên kên quạ chó dữ nhóm 4 nago nagi loài rồng có hai chủng loại a wasunatara b phẩm ma đề quá chú xứ trong lòng đất hay dưới đáy núi gọi là Pathawi đề quá tà Khi sống trong lòng đất, chúng đùa giỡn làm mặt đất rung chuyển hay còn gọi là động đất. Chúng cũng thích đi chơi trên mặt đất hóa thành cọp, sư tử, chó dữ, nhưng đôi khi vẫn giữ nguyên tướng rồng. Chúng thích hành hạ chúng sanh như dạ quỷ, à, như dạ xoa để thỏa mãn thú tánh. Chúng xuống địa ngục hóa thành quỷ dữ, chó dữ, kênh kênh để hành hạ tội nhân. Tết, cõi tứ thiên vương, có bốn vị thiên vương, các vị thần, dạ xoa, càn thác bà, la sát, tứ thiên vương đóng vai trò lãnh đạo cai quản các vị thần không để cho quậy phá sống phóng túng gây hại người khác nhớ tưởng niệm đến các vị này bạn sẽ được bình an và được hộ trì dạ con thưa thầy đó là bài học ngày à, bữa trước ngày 24 tháng 7 ạ dạ con kính tri ân thầy con xin xuống mic xa thú à, xa thú xa thú à, cảm ơn cô nhung à, đọc à, về phần à, những vị trời tứ thiên vương khóa với cái chỗ mà dạ so dạ so nữ <laughs> nhập vô mấy cô nữ thì quậy tụi luôn <laughs> khóa với cái chỗ đó thầy như có một câu hỏi cái chỗ bài của chị Nhung đọc đó thầy ừ. à, hồi nãy chị Nhung đọc là những cái càng phát bà mà từ số 1 tới số 10 là chị đọc là những cái vị này sống trong rễ cây còn ở bài của Châu Nguyễn thì Châu Nguyễn lại ghi là xanh trong rễ cây xanh trong rễ cây xanh là sống trong đó đó là xanh là sống luôn không thầy xanh sống luôn đó à. dạ dạ chỗ chỗ người nữ là khoái nhất ha nguyên qua huynh đạo huynh có khoái chỗ người nữ mà <laughs> người nữ bị dạ so nhập bị phá là luôn là la rồi thay đổi giúp không khí cho nó, nó nhẹ nhàng chứ ha giờ mình đi vô cái... à, thưa thầy bây giờ nghe tới nghe tới nữ là sợ nó thầy ơi à, <laughs> thầy sợ là <laughs> dạ, sợ rồi sợ mà không biết sợ sợ ra sợ vô đấy mình <laughs> rồi số 2 cõi đau lại cõi đau lại hay là cõi tam thập tam thiên vô chắc chạy vô hỏi nào lại hỏi tam thập tam thiên ta có tìm sát phù mít từ cái cái cái, cái, cái chữ này ha test tìm sát tí tức là bằng là 33 à, tức là mà tam thập tam là 33 đó là từ cái chữ này test tìm sát tí 33 à, cái chữ T lấy chữ T xuống hai chữ T bằng ba quá T bằng ba quá ta quá ta với quyền T bằng ta quá phải bỏ bớt chữ t bằng ta quá tìm sát bỏ bớt chữ t bằng ta quá tìm sát cái chữ test tìm sát tí đó thì t bằng ta quá thì test nó hai chữ t cho này hai hai hai phụ âm ha thì ta bỏ bớt chữ t đó thành chữ ta quá rồi tìm sát ta quá tìm sát à, tìm sát à, bằng ba đó ta có tiền xá của mỹ là cõi ba mươi ba tam thập tam mà của trời ở thì ta gọi là tam thập tam thiên à, là mình đi lên à, một à, tầng thứ hai ha cõi cõi thứ hai à, xuống dòng cảnh giới được thiết lập sớm nhất trong thế giới à, tức là cái cảnh giới tam thập thiên này gọi đâu lại được thành lập sớm nhất trong thế giới thì à, mình muốn biết nguyên nhân nó như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nguyên nhân cái sự thành lập sớm nhất của cái cõi tâm thần tiên này ha rồi xuống dòng nguyên nhân sau khi thế giới tiêu hoại trở thành hư không sau khi thế giới tiêu hoại trở thành hư không phải một trận mưa thật lớn một trận mưa lớn nước lấp đầy khoảng hư không này đó là cái nguyên nhân bắt đầu ta tính từ sau khi mà cái thế giới à, nó tiêu hoại à, trở thành cái việc khoảng không hoàn toàn á hư không hết thì một trận mưa thật lớn lấp đầy cái khoảng hư không này rồi xuống dòng thời gian hai chấm lúc đầu nước trong suốt phải. lúc đầu nước trong suốt là nước, nước mưa lớn lớn nước trong suốt phải. qua thời gian lâu sau qua thời gian lâu sau nước mưa từ từ phát xanh cặn bụi nước mưa từ từ phát xanh cặn bụi à, do qua thời gian nhân viên người ta tự nó làm cho cái nước mưa nó bị cặn bụi ha phải trở nên đậm đặc à, càng lúc càng đậm đặc lên trở nên đậm đặc rồi đông lại thành khói à, đó là cái sự, sự, sự mà phát triển diễn tiến của vật chất ha lúc đầu mưa tầm tã mưa lớn lấp đầy khoảng hư không ha. mà nước lúc đó nó trong suốt à, sau một thời gian lâu thiệt lâu cái nước mưa từ từ từ cái nước nó từ từ nó bị bụi bặm từ từ nó càng lúc nó càng nhiều nó trở nên đậm đặc lại nó đông lại thành khói và chấm xuống dòng rất lâu sau rất lâu sau tức là một thời gian rất là lâu rất lâu sau trở thành một tảng núi trở thành một tảng núi chính là núi Tu Di chính là núi tu di thì như vậy sự hiện hữu của cái núi tu di này bắt đầu có là do khi mà thế giới đã đi vào cái thời kỳ coi như là bị à, hỏa diệt là thế giới nó hoàn toàn trở thành hư không không còn à, có à, trên thế trên thế giới nó biến mất hết đó, toàn bộ không trở thành hư không ha thì một trận mưa thật lớn lấp đầy hết tất cả những khoảng không này à, sau một thời gian lắp hết thì nước mưa lúc đó là tinh khiết mà nước trong suốt à, nhưng mà sau một thời gian lâu sau từ từ từ từ, từ cái nước mưa nó bị à, cặn bã bị bụi bặm của thời gian này kia à, lần ngày nó đâm ra nó, nó đậm đặc lại rồi nó đông lại thành cối rồi từ đó một thời gian sau nó cứ đông lại từ từ nó trở thành một cái tảng núi ừ, gọi là cái núi đó thì chúng ta được biết sau này là núi à, Sineru là núi Tu Di à, là núi Tu Di rồi xuống dòng vị trí hai chấm dòng dạ, cõi đau lợi nằm ngay trên đỉnh núi tu di à thì lúc này cõi đau lợi xuất hiện và cõi trà lợi nằm ngay trên đỉnh núi tu di à, tức là cái đỉnh núi tu di cái ngọn núi đầu cái đỉnh cao nhất thì đó là chỗ của à, cõi trời à, được đặt ra là cõi trời đau lợi nằm ngay đó à số dòng hình dạng hai chấm đỉnh núi có hình tròn tức là trên cái đỉnh núi đó, nó có cái mặt bằng có hình tròn không đỉnh núi có hình tròn ngay giữa là thành phố ngay giữa là thành phố Sudat Sana Sudat Sana thành phố xứ đáp xứ đáp sana đáp ss cái này hai s sana đấy mặt bằng cấu tạo toàn là bảy báo bảy báo bảy châu báo bằng cấu tạo toàn bảy báo Đấy, ở giữa kinh thành xứ đắc Sa, ở giữa kinh thành xứ đắc Sa có tòa lâu đài tên quê cha dành tác có tòa lâu đài tên quê cha dành tác tức cung điện riêng của vua trời đế thích cung điện riêng của vua trời để thích à thì như vậy cái cái núi tu di ở trên đỉnh núi tu di nó có một cái hình dạng nó hình tròn à, nó có hình tròn thì ngay giữa cái, cái đỉnh núi đó ngay giữa cái đó là một thành phố à, tên là Sudarsana thì cái thành phố này cái mặt thành cái mặt à, trên cái mặt bằng của cái cái, cái đỉnh núi này là toàn là những à, bảy cái, cái loại mà quý ha bảy bảy báo quý À, ngọc ngà châu quá này đó là bằng những loại quý ở à, trên đó à, và ở giữa cái, cái, cái, cái thành phố à, Sulasana là giữa kinh thành có một cái tòa lâu đài xuất hiện nữa đó à, cái tòa lâu đài xuất hiện tên là quê Trái danh tá à, cái tòa đài này là cung điện riêng của vị vua trời đế thích à, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vua trời đế thích ha. rồi xuống dòng à, ở cái khu, cái khu này nè cái khu mà của kinh thành à, quê à, Sudassana, đó, cái lâu đài quê San quê Trái Dành Tá đó, nó có một cái những cái đặc biệt như vậy xuống dòng là hoa viên hai chấm có cái hoa viên hai chấm có hai hồ sen có hai hồ sen có hai hồ sen cả bốn hướng phải cả bốn hướng cả bốn hướng tức là mỗi một hướng đều có hai vòng sen và cả bốn hướng như vậy ha đều có cả có hai hàng sen nha phải cả bốn hướng à, tức là cái cái cái, cái hoa viên đó vì thì trong bốn hướng đông tây nam bắc thì nó có mỗi một hướng có hai hồ sen mỗi hướng hai sen bốn hướng vậy à, có là tám hồ sen à, thì ngay cái, cái cục điện này nó là như vậy ha rồi xuống dòng trong vườn hoa trong vườn hoa có cây Barichata cây tên là Barichata trong vườn hoa có cây Barichata vậy dưới gốc cây có một bàn thạch dưới gốc cây có một bàn thạch Ờ, ba hơn banduk kambala ba kambala dùng để cho đế thích hoặc các nhân vật đặc biệt ngồi hoặc các nhân vật đặc biệt ngồi Chấm. chính nơi đây đức phật thuyết vi diệu pháp tại đây à, chính ở đây đức phật tước quy pháp à, là chính ngay cái chỗ bàn thạch mà à, ba đồn kabbalah kabbalah đó, à, chỗ ờ, trên cái cõi trời đạo loại đó thì chỗ ờ, đặc biệt nó thích à, ngồi hoặc là dùng để cho các nhân vật đặc biệt là tới à, thì đức phật à, lên cùng trời đạo loại thuyết pháp và ngài ngồi trên ngay cái bàn thạch ba đồn này à, đức phật tước vị pháp tại ha à, thì đó là cái cái, cái trú xứ cái chỗ mà chúng ta biết Đức Phật và từng tới cái, cái cái địa danh này rồi ha rồi xuống dòng thính đường thính đường này này rồi bảo hòa bảo hòa thánh đường thì có một cái thánh đường tên là Su Thầm Mát cộng một ngôi tháp ngọc bích tên là Chulamani à, trong tháp nó có tôn trí chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật và phần tóc mà ngài cắt bỏ khi xuất gia à, thì như vậy cái thánh đường ở chỗ này thì à, là cái chỗ mà để tôn trí tôn thờ chiếc răng nhọn của Đức Phật bên phải của Đức Phật đó và một nhiễm tóc mà khi vật xuất gia ngày cắt thì được chư thiên thỉnh về trên ngày khỏi đà rồi à, để lên đó à, thì như vậy chúng ta biết rằng cái cuộc đại loại này nó có những cái đặc biệt ha những cái vấn đề mà di tích à, rất là đặc biệt và những lịch sử rất là uh, liên hệ đến Phật giáo mình rất là nhiều à, đó là cái vấn đề như vậy ha rồi xuống dòng bốn hướng truyền núi bốn hướng truyền núi đúng hướng đông là bạc hướng tây là pha lê hướng nam ngọc bích hướng bắc là vàng à, mỗi hướng nó có một cái à, vấn đề nó được xuất hiện là như vậy ha nó ảnh hưởng về màu sắc ha. đông là bạc tây mặt pha lê nam ngọc bích bắc vàng rồi xuống dòng nam thì bộ châu á, thì nó à, là bằng hướng nam phải không nam, nam thì bộ châu là hướng nam nên nó bị ảnh hưởng màu xanh của ngọc bích à cho nên nam thì bộ châu là, là hiện trên nhìn xa nhìn tới thì nó có màu xanh ngọc bích rồi xuống dòng hỏi đau lợi là tầng trời thứ hai hỏi đau lợi là tầng trời thứ hai thứ hai tức là cõi tứ thiên vương là tầng trời thứ nhất ha rồi cõi đau lợi là tầng tầng trời thứ hai cái dòng có 33 vị thiên chủ có 33 vị thiên chủ đứng đầu là vua trời đế thích đứng đầu là vua trời đế thích sắc ngát rồi gọi gọi đầu lại là thuộc về tầng đài thứ hai thì trên đây ờ, có được 33 vị thiên chủ à, đứng đầu là ông vua trời đây mình âm là là đế thích đế thích là sắc cá sắc cá là đế thích À, thì ờ, có cái bà ly bà ly chú giải sao nhưng mà copy chẳng vì con rồi có Bali chú giải như sau sắc cần chá đà năng chá đà tì tí tức là bằng sắc cô tức là gọi mà trời để thích bởi hạnh đứng đầu là bố thí với tâm cung kính à, tức là được gọi là trời để thích là bởi vì ông này em có cái hạnh bố thí là luôn luôn là, là, là, là với một cái tâm rất là cung kính chứ không phải bố thí mà tâm mà coi thường ha hoặc là cái tâm mà à, không có quan hỷ ha à, mà vị này luôn luôn có cái tâm cung kính rồi thứ hai là asure chê tum sắc cung na ti tí là bằng sắc cô là gọi vua trời đế thích do bởi năng lực và khả năng chiến thắng atula giữ asura à, thì có những ờ, quý vị coi một trong trên nó có chỗ đoạn mà à, những Atula mà tấn công của đời đó hai bên cũng lộn nhau À, thì ờ, để thích chiến thắng Atula à, bên gọi ờ, trời chiến thắng Atula đó, thì như vậy gọi là bộ trời thích bởi năng lực khả năng chiến thắng Atula dữ rồi tiếp theo là tích tim sa chana nip bách tành hết etha tí Tết tìm xa là cõi mà 33 vị sanh lên làm vua nên gọi là Tam Thập Tam Thiên hay Đạo Loại Thiên là cõi trời 33 vị vua tục gọi là cõi Ngọc Hoàng Thượng Đế à, thì ngày xưa chúng ta hay nghe nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế đấng vô cực Đại Thiên Tôn này cái xưa bên ờ, Bắc Tông hay là hay có những cái câu đó à, Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tôn này à, thì đây chính là cõi trời đạo loại à, cõi tam thập thiên này à, được gọi là ngọc hoàng thượng đế à, nguyên nhân mà phát sanh à, khiến phát sanh là cõi trời à, à là ta tam thập tam thiên là gọi ta quá tim xá này. có một cái câu chuyện như vậy được à, à, trong kinh tóm lược như, à, như sao à, thì trong cái thời à, quá khứ xa xưa đó, có một cái khu làng à, có một cái làng tên là mắt chá lá gà má à, có một cụ làng tên là Machalagrama thì trong cái làng này đó, có một nhóm người à, nhóm người này tên là Garasahabunnyakari tức là nhóm những cái nhóm này nó cùng tạo phước nhau à, làm phước mà cùng tạo nhau thì nhóm này được biết là có gồm có 33 vị thanh niên 33 thanh niên đó là người và thanh niên đứng đầu đó và thanh niên mà khác là trưởng nhóm trưởng nhóm cái nhóm 33 này à, thì cái chuyện mà tạo phước mà cùng một lúc là ba mấy người làm chung nhau thì quả thật này cũng là một cái đặc biệt ha thì 33 người này cùng nhau tạo phước tạo những cái con đường tốt đẹp trong khuôn viên làng hay là à, những cái con đường mà bị phá hư hoại thì họ gia công mà 33 anh em này cùng nhau ra sức để mà sửa làm đắp sửa đủ thứ để làm cho tốt đẹp luôn làm đem lại cái sự mà à, thoải mái sự vui vẻ sự an lạc cho mọi người ai có đi qua đi lại đây thì ta được sẽ được thoải mái à, rồi cất một ngôi nhà chứa đầy trong đó là nước à, lưu nước đầy đủ cho người đi đường để người ta có nước mà uống ta có nơi cư trú có nước để giải khát để tắm rửa để này kia nọ vân vân à, rồi à, mấy vị này mới cất một cái sala à, tại ngã tư đường lớn à, giống như một cái nhà đại cái đường lớn cho những người mà lỡ đường trú qua đêm à, tức là họ chuẩn bị đầy đủ sửa đường sửa xá rồi làm à, nhà cho những gì những người đi lỡ đường qua này kia rồi có nước uống có chỗ trú ngủ nữa không rồi về sau thì 33 vị này kiến tạo thêm một cái phước xá à, để mà bố thí về vật à, thực về đồ ăn để cho những người mà nghèo khổ những cái ban rất thực không? những kẻ nghèo khổ có và thực an và à, cũng là một cái chỗ để mà cho những người mà ờ, à, gặp những cái chuyện mà khốn cùng là có chỗ nương tựa để sự sống và khi mà 33 vị này khi mệnh chung à, những 33 vị này chết là đều được thọ sanh lên cõi trời này à, cõi trời thứ hai này à, được gọi là cõi trời 33 là như vậy là 33 vị này được sanh về cõi trời đó thì được gọi là cõi trời 33 thì cái vị thanh niên ma khá này là vị đứng đầu nhóm trưởng nhóm mà à, cho nên vị này là trở thành à, gọi là thành ông vua đế thích ông vua trời à, đau lợi vua đế thích còn 32 chàng trai kia nó thành 32 vị chư thiên là thuộc về thiên chủ à, thiên chủ của 30 của của cõi trời à, ba ba này ha và những vị này rất là có những đại lực đại quy lực ha à, và do cái dân đó cõi trời này mới có tên là cách tìm xác thì chúng ta biết là chuyển ngữ sang thành là ta quát tim xá là gì là chúng ta biết ha vì vậy đó là cái sự tích mà tại sao được gọi là cõi trời 33 là do có 33 à, vị à, sống tại một khu làng tên là Machalagama à, làm việc phước thiện đủ thứ rồi, à, rồi giúp đỡ dân chúng đủ thứ chuyện à, xây nhà xây cửa cho đồ ăn thức uống do cái phước báo mà 33 vị làm được nên được sanh vào cõi trời à, sanh cõi trời và được à, định danh là cõi trời 33 do đức vua đế thích à, dẫn đầu à, à, là sự tích à, sơ lược và biết là như vậy ha rồi cái cõi trời này là cõi trời thứ hai à, trong vũ trụ à, thì nhưng mà trong cái vũ trụ khác có một cũng có một cái cái cái, cái, cái, cái cõi tên là, cũng là tên là tà có tim xá à, nhưng mà à, cái, cái nhưng mà thật sự nó là một cái tên khác nhưng mà tại vì mượn ở cõi trời thứ hai này để mà à, đặt tên à, mà đặt tên cho nó thì như vậy mình cũng à, copy thêm cái câu này chữ vô ha ma vương là ma vương á cõi trời thứ hai trong tất cả và là vũ trụ khác cũng có tên là ta có tìm sát nhưng là sanitarun hi sanya nghĩa là mượn tên cõi trời thứ hai trong chắc cái hoa lá là trong vũ trụ của chúng ta mà đặt tên à, tức là mượn tên thôi ha rồi xuống dòng gặp là dòng thiên nam có dung sắc như thanh niên hai chục là nó gọi là đạo lợi đó là thiên nam có dung sắc như là thanh niên 20 tuổi là đặc biệt khi mà những người sanh lên đây mà sanh làm thiên nam á, thì nó như thanh niên mà 20 tuổi vậy thôi à, sanh lên là là vậy liền ha chứ không phải là từ không tuổi rồi lên, lên, lên tới 20 tuổi mà sanh ra là như một thanh niên 20 tuổi như vậy à, đẹp trai trắng trẻo thơm phức luôn ha hoàng thiên nam 20 ờ, tuổi ha rồi xuống dòng thiên nữ như gái 16 tuổi thiên nữ như gái 16 tuổi à, đọc báo bây giờ nam nữ là toàn là thiên, thiên ờ, thanh niên tuổi trăng tròn không à, thiên nữ như gái 16 rồi xuống dòng không có tình trạng lão hóa không có tình trạng lão hóa à, là những vị trời này không có già không có không có bị lão hóa không có bị da nhăn mắt mờ mờ rung tay rung chân không có chuyện đó à, gì không có tình trạng lão hóa rồi xuống dòng không bao giờ bị bệnh không bao giờ bị mà coi như là à, khổ bệnh đó. không bao giờ bị khổ bệnh không bao giờ bị những cái cái cái, cái cơn bệnh nó làm cho sự đau khổ tức là không bao giờ bị bệnh đó. nói chung là những vị này là không bao giờ bị bệnh để mà sanh sự đau khổ à, đặc biệt là như vậy cõi trời nó loại này độc đáo vậy đó không rồi xuống dòng thực phẩm thật tinh khiết thực phẩm thật tinh khiết nên không có vấn đề bài tiết à tức là độc đáo ở cái chỗ là về thực phẩm ở cõi trời đâu loại này nó, nó, nó vì thế nó tinh khiết nó nổi mà khi mà tình trong những chú giải nó ăn vô chỉ đưa cho miệng nó biến mất tan hết trong cơ thể hòa tan hết có thể thành ra không có bị những chất thải để mà sanh ra cái sự bài bắt buộc phải bài tiết à, cho nên không có vấn đề đó à, cho nên thực phẩm là thuộc về à, thực phẩm là cao là cao cấp ha à, rồi xương dòng thiên nữ không có kinh nguyệt không có thai bào à, về thiên nữ thì không có như con người mình đó không có bị không có bị kinh nguyệt không có mang thai à, không thai bào không kinh nguyệt không thai bào à, tức là không có xanh đẻ như, như, người thường mình à, sung sướng như thế không người nữ có trời à, sung sướng nó không có bị khổ về à, thân người nữ à, là là cõi trời đâu lại có những cái đặc thù là như vậy ha à, thì chúng ta thấy rằng à, về thiên nam nó cũng có cái đặc thù thiên nữ cũng có cái đặc thù mà thiên nữ ở đây được nhiều cái đặc thù á là không có bị khổ như con người à, rồi còn thiên nam thiên nữ ở đây thì không có bị già bị bệnh cái à, nó thì không có bị sự khổ hành hạ à, à, ăn uống vậy à, ăn đồ sung sướng không không à, à, ăn vô cái bánh sung sướng đồ cao cấp à, à <laughs> vậy rồi à, sung sướng ha rồi xuống dòng ha đánh cái bông rồi dòng ha riêng địa cư thiên riêng địa cư thiên ở địa cầu hay cõi tứ thiên vương địa cư thiên ở địa cầu hay khỏi tứ thiên vương có một số vị giống như người tức là giống như nữ nhân loại tức là giống như nữ nhân loại cũng có kinh nguyệt thai ngán à tức là đang nói cho mình biết thêm là cái vấn đề ở cõi ờ, tứ thiên vương à, là cõi ờ, ở địa chư thiên tức là những, chư thiên mà ở địa cầu á à, thì có một số vị à, có giống giống như người à, nếu mà người nữ thì à, giống như coi như, như mà à, à, nữ nhân của ờ, cõi nhân loại nữa thì cũng có kinh nguyệt cũng có sự thai ngán cũng sanh đẻ vậy ha à, nhưng mà đó là chư thiên à, chư thiên địa cư thiên rồi xuống dòng đánh cái bông bự rồi đọc cái rồi có cái bông nào hết bông rồi Đấy, bà chủ ờ, tiệm mua bông nhiều bỏ vô cái coi <laughs> bông không có trời đây có hộp xoàn không mà thầy không có bông <laughs> cái bông ha cái bông là thiên nữ sanh lên thiên nữ sanh lên sanh lên là sanh lên cõi đâu lại đó nha thiên nữ sanh lên ghi luôn đi sanh lên cõi đâu lại xuất hiện nơi phòng ngủ xuất hiện nơi phòng ngủ của vị trời nào thì là vợ của vị đó à tức là độc đáo vậy không tức là ở dưới đây mà tử cái xanh bụp cái quá xanh lên đó không à, ờ, xanh cho chúng ngay cái phòng ngủ của, của ông nào là ông đó ông lụm ha <laughs> phải ra à, trên trời sướng là tiên nữ mà có 16 tuổi là nó dậy hoài nó đẹp thì thôi như vậy ha à, rồi, rồi bảo ngoặt đôi khi có vụ tranh chấp bảo ngoặt lại đôi khi có vụ tranh chấp À, có những cái cái tích chuyện nói mấy hai mấy mấy em hai mấy em trời ông dành nhau đó dành tại vì nhiều khi sanh lên ở chính giữa chính giữa hai ông hai, à, à, chính giữa hai ông thì hai ông là dành ai ngon nghe có câu chuyện mà à, hai ông dành mà tiên nữ làm sao có đem lên à, à, để thích à, để mà giải quyết à, giải quyết qua lại thôi hai bây dành nhau quá để tao luôn xong rất thích thưởng luôn rồi xuống dòng thiên nam thiên nữ vẫn có yêu đương à, thiên nam thiên nữ vẫn có yêu đương là trên cõi ờ, đa loại này thiên nam nữ vẫn yêu thương nhau như thế ha vẫn có tình yêu vẫn có cảm xúc của thiên nam thiên nữ rồi xuống dòng một số nam chư thiên có đến năm có đến 500 700 1.000 thiên nữ xinh đẹp làm vợ 500.000 sinh nữ thiên xinh đẹp là vợ mở ngoặt túc hạnh thê túc hạnh thê à, tức là, là, là, là, là quá trời ha một thiên nam một chi thiên ờ, trên cõi đâu lợi có đến 500 có ông 700 có ông tới ngàn cô thiên nữ xinh đẹp bây giờ à, ông này sướng quá trời à, thì giữa chư thiên có gì nhân sắc nhân sắc mà sao có nhan sắc nhan sắc khác biệt chứ đâu là có khác biệt nghiệp lực khác nhau chứ rồi do vấn đề này có một cái câu chuyện về thiên tử tên là Banh Chasika là ngũ kế đồng tử à, Banh Chasika là ngũ kế đồng tử à, ông ông ông thiên tử này là một à, ông là nhạc sĩ ông đánh đàn rất là hay à, à đây là chúng ta đọc cái này xưa thấy cũng hấp dẫn ha là ông này ông là một nhạc sĩ ở trên cõi trời mà, mà, ông đánh đàn rất hay ông có cái đàn tên là bê lúa à, cái đàn tên là Perua mà chẳng những ông đánh đàn hay mà ông hát cũng rất là hay à, ông rất, rất hay ông nghệ sĩ lãng mạn ha thì lúc đó ông yêu thương một thiên nữ tên là Surya à, thiên nữ tên là Surya là ái nữ của đại tiên của ông đại tiên tên là Simbaru à, thì ông này ông à, chàng thiên tử này ông yêu thiên nữ đó à, thiên nữ Surya đó là, là con của đại tiên thì một hôm ông thiên tử này đó ông thiên tử nhạc sĩ đó tên là Bantashika ông nhớ ông thường ông đi tìm cái thiên nữ đó thiên nữ Surya đó à, và ông gặp người đó và ông đánh đàn và ông hát cho nàng nghe không ông hát ông hát Bali nó trên cõi trời thì dùng tiếng Bali ha thì cái câu Bali là không biết hát sao thôi mình không biết trong ờ, ờ, trên cõi trời hát cách nào thì cái câu Bali đó là như vậy dân mê ách tích tăng bun nhân arahante supa disu tăng mê sắc bành gác cali yani tá già sắc thêm quý bắc tích tăng à, thì cái câu về không biết ông hát xà dành thì các tăng buôn nhân vân à, vân vâng, ha à, tức là nghĩa là ý ông nói là những phước báo nào mà tôi đã tạo được chân chánh nơi bậc ứng cúng có đại ân đức à, xin cho những phước báo ấy thành quả để tôi cùng với nàng tiên nữ kiều diễm này à, được được à, cưới cái nàng này à, tức là à, ông làm phước cho đức, đức phật rồi ông do phước báo này ông nguyện được thành tựu để mà được à, như là với bà này với, với cô tiên nữ này à, nhưng mà tiếc thay cô tiên nữ này lại yêu ông khác chết cô tiên nữ này cũng đã yêu cái ông thiên tử tên là sức hành tý là con trai của thiên tử ma tá lý à thì à, ông ông này ông à, giống như là bị ờ, thất tình ha bị yêu có một chiều à, thất tình à, à, thì ông buồn quá thì ông đức buồn có xí giá là đặt quả gì luôn đặt quả thánh luôn à, thì khi ông này đắc rồi ông mới nghĩ tới do nhờ ông thiên tử này à, ông tốt với mình ông đưa mình đi tạo cho mình có những điều tốt đẹp chân chánh nhiều lợi ích đó. thì mà ông mới quyết định ông gả nàng này à, gả nàng sứ giá này cho thiên tử à, mình cá này thì cuối cùng là ông à, nhạc sĩ này ông hưởng được cái, cái nàng công chúa này à, được hưởng do công mà đưa đưa ông, ông vua đi xuống gặp Đức Phật à, thì đó là có có duyên phước họ được hưởng à, ông được cách à, duyên với lại công chúa à, đó là cái vấn đề mà câu chuyện cho chúng ta thấy trên cõi trời cũng có sự yêu đương nhau cũng thấm thiết à, ghê gớm lắm mà <laughs> chứ không phải riêng con người mình ha gọi đạo lại cũng vậy rồi xuống dòng đặc biệt hai chấm dòng chư thiên cõi thấp không thấy được chư thiên cõi cao <clears throat> tức là những chư thiên mà sanh à, cõi thấp hơn thì không thấy được chư thiên cõi cao à, ví dụ như tứ đại thiên vương thì không thấy được à, đạo lợi mà đạo lợi không thấy được dạ ma dạ ma không thấy được đấu sức và không thấy được nhau à, cho nên ngay như vậy thì con người mình thì làm sao mình có thể thấy được chư thiên à, cho nên không thể nào chúng ta thấy được vì những vị này sắc rất là vi tế à, cho nên chư thiên cõi thấp không thấy được chư thiên cõi cao rồi xuống dòng cảnh sắc toàn cảnh đẹp khả ái khả hỷ à, cảnh sắc này toàn là những cảnh đẹp ha không có cảnh nào mà mà à, bê bối cảnh là nghèo khổ cảnh nhà lá rách áo cảnh mà chung cư tàn tạ không có những cái đó mà cảnh trên cõi đời là toàn là những cảnh đẹp à, hồ sen rồi lâu đài châu báu này à, toàn những cảnh đẹp cả cái à, trang phục chúng dòng trang phục trang sức đều là tịnh sắc trang phục trang sức đều là tịnh sắc chí đến thân thể cũng là thiên sắc à, tức là trang phục và tịnh sắc là trang sức cũng là những cái vật mà tịnh sắc và thân thể cũng là thiên sắc à, rất là tịnh à, rất là tốt đẹp à, thiên sắc dòng thân thơm phức không hề có quế trượt à, đó là thân những vị chư thiên nữ này nữ rất là thơm phức không hề có quế trượt à, chứ không phải như có người mình phải mua dầu thơm à, Chanel Chanel gì mà xích vậy ha <laughs> đây là dầu thơm tự nhiên thơm do phước báo cho nên người những người tôi có trời rất là thơm à, nó sợ có người lắm mấy gì đi hồi xưa khi mà xuống muốn đảnh lễ đức phật để nghe pháp kia thì ban đêm khuya là mới dám xuống thì bởi vì lúc đó mà con người ngủ hết là thành phố vắng hoe không ai ra à, thì thiền giá xuống bạn phải xuống phải nghe mùi quế trượt của con người à, mấy ông chịu không nổi nha đó, cho nên có cái đặc biệt như vậy cõi chư thiên thì à, cái thần rất là thơm là do thuộc về thiên sắc sắc tế rồi xuống dòng cảnh khả các cảnh khái các cảnh khái trong cõi tam thập tam như cảnh khái trong vườn nan đá như cảnh gái trong vườn nanh đá là cảnh tuyệt diệu hơn hẳn các cảnh đẹp khác là cảnh tuyệt diệu hơn hẳn các cảnh đẹp khác thì trong cái, cái các loại cảnh khái trong cái cõi cõi trời đó cõi trời tam thiên đó thì những như cái cảnh khái vườn nanda này là cái cảnh số một không cảnh đẹp nhất đẹp hơn hẳn những cảnh khác à là cảnh vườn này đó là như vậy ờ, ờ. rồi có cái này đi cho nó nhanh rồi ờ, khi mà cái, cái vị thiên nhân nào mà phát sanh sầu muộn à mình thấy được năm hiện tượng báo giống như báo tử phát sanh đến mình đó mà vị thương nhân nào mà đi được vào cái vườn lanh đá là thì cái sự u bi về cái cái hiện tượng sắp chết báo là thì không còn nữa à, không còn bị nữa năm cái hiện tượng nó biến mất à, cho nên vì thế nhân loại hay thiên nhân nào chưa đến vườn lanh đa thì người ấy được xem là chưa biết lạc tối thắng trong cõi tam thiên tam thiên à, thì chúng ta là cái vườn lanh đa là vườn số 1 cho nó và có cái thù thắng đó là khi ai mà ờ, bước vào đó rồi thì ngay cả những hiện tượng mà báo tử này cũng biến mất mà, mà mồ hôi tuôn chảy rồi ánh sáng lu mờ vân vân vân à, thì những cái điện đường này biến mất thì bước vào cái đường này có một sự thù thắng đặc biệt một sự à, tuyệt vời vậy không rồi xuống dòng rượu trời rượu trời rượu rượu rượu uống á rượu rượu nhậu á rượu trà à, cho biết là trên trời có rượu ha Tức là trong vườn chích lá tà có cái dây leo tên là Asawati à tức là trong vườn đó có một cái dây leo tên đó thì một ngàn năm ở cõi tâm thập tiên mới có một trái cái trái một lần tức là một ngàn năm mới có trái một lần à, trên cõi thần tiên ngàn năm có trái thì bên trong là nước à, thì được gọi là thiên thủy hay là rượu trời của cõi tam thập tam thì đó là thiên thủy à, rượu trời thì người ta nói cho mình biết là vị chư thiên nào mà uống cái nước này vô đó uống cái rượu này vô là sẽ bị sai là thần lực ừ, là coi như của cái loại nước này đó, cái thần lực của nước này nó làm cho người đó bị xỉn bị sai xỉn suốt cả 4 tháng à, 4 tháng trời mà mới hết xài được à, đó là cái rượu trời nó có một cái cái, cái sức mạnh một kinh khủng vậy không uống vô mà cả mấy vị trời phải xỉn tới 4 tháng à, cỡ mà nhân loại uống vô cái chắc chết luôn <laughs> mạnh quá rồi xuống dòng khoảng cách khoảng cách phản cách cách cõi tứ thiên vương 42.000 cho tuần à, cách cõi người 84.000 cho tuần ha. từ cõi này trở lên là hư không à, từ cõi ờ, đó là trở lên trên thì là toàn là hư không ha. tức là trên đỉnh núi tu di rồi lên trên là những cái cõi khác là toàn trên hư không rồi xuống dòng có hai hạng loại có hai hạng loại à, hai loại nhất là địa cư thiên phun mắt thá đề quá ta à, địa cư thiên là những vị thiên mà à, có thiên cung trên mặt đất à, nơi mà đức trẻ thích và 32 vị trời sống ở đây đó thì gọi là địa cư thiên à, còn không cư thiên a ca sách thá đề quá ta là cái chỗ mà những vị cư thiên có những thiên cung lơ lửng trên khoảng hư không à, giữa đỉnh núi tu di với lại núi chắc khắp quá lá, ở những vị thiên này ở lơ lửng trên không đó à, và còn rất nhiều tòa thiên cung bỏ trống không à, rất là nhiều tòa thiên cung bỏ trống thiên cung bỏ trống mới chờ à, chờ à, à, ai với ai học à, tu giỏi này lên đó ở ha <laughs> rồi về tuổi thọ tuổi thọ thì một ngàn năm à, một ngàn năm tuổi là người tên Đa Lợi này sống ngàn năm tuổi còn tứ thiên vương thì có 500 năm ha à, Đa Lợi ngàn năm một ngày một đêm rồi có trời thì bằng 100 năm là trên đó ngàn đêm thì bằng đây 100 năm à mình uh, sống trăm năm trên đó người ta mới đi chơi con vòng về cái mình đây chết trần à, mất tích hết à. À, thì 365 ngày trên quả trời nhân trong 100 năm thì bằng 36.500 năm con người tức là một năm cõi trời bằng 36.500 năm của người mà 1.000 năm cõi trời thì mình nhân cho 36.500 thì bằng 36 triệu 500 ngàn năm à, tức là người ta sống họ tới 1.000 năm ngàn tuổi thì ở đây là 36 triệu 5 ngàn năm 500 ngàn năm ok quá à, thấy cái tuổi thọ là sống dễ sợ rồi phần chót là, là copy cái này là cái nhìn xong hôm nay cho mình học ha rồi này nói về người muốn trở thành đế thích phải hội đủ bảy pháp tức là người mà mình muốn tu tập để mình được sanh lên để mình thành đế thích à, phải hội đủ bảy pháp thứ nhất là nuôi dưỡng cha mẹ à, tức là phải có sự nuôi dưỡng và thương yêu cha mẹ mình sao phải nuôi dưỡng cha mẹ thứ hai là tôn kính bậc trưởng thượng trong gia tộc tức là trong gia tộc mình bậc lớn từ người lớn cha chú anh chị là mình phải có sự mà tôn kính à, và thứ ba là nói lời cam ngôn dịu ngọt là luôn luôn nói lời tốt đẹp nói lời dịu ngọt ái ngữ nói những cái lời mà đem đến sự lợi ích cho người khác à, thứ tư là không nói lời đâm thọc tức là không có nói lời đâm thọc chia rẽ thứ năm là không bỏng sẻ à, không có sự keo kiệt bỏng sẻ và đồng nghĩa như là có một sự với tấm lòng quảng đại bố thí tốt đẹp ha thứ sáu có sự chân thật là sống với một cái tấm lòng chân thật à, tâm à, sống không có sự giả dối à, thứ bảy là chế ngự được tâm sân hận à, những vị này luôn luôn là chế ngự tâm sân hận và rất, rất là thương yêu chúng sanh à, cho nên người muốn trở thành đi tới thích là phải hội đủ bảy cái yếu tố này thì khi mà mình đã tu tập mình hành được mình tạo được bốn à, bảy yếu tố này thì nếu mà tròn đủ thì mình có, có duyên mình sẽ được sanh lên coi là loại làm vua trời để thích rồi đó à, vua trời sẽ chắc chắn đó đó là à, những cái vấn đề mà chúng ta được biết về cung trời đạo lợi à, để cho chúng ta có kiến thức để hiểu biết thêm về những cung trời ở đây nó như thế nào à, đó là vấn đề mà à, những cái um, chi tiết mà chúng ta đã trình bày gửi tới vị ngày hôm nay không rồi như vậy do phước báo mạng nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sáng lo sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân trí đồng nhiều nhà cả thái nam mô bổn thầy nhá nam mô phật mã nam mô sáng nhá mời em chị Nắc mô Bích Thai Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Khai Giá. và dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh Milanda đã dạy cho chúng con bài học à, của ngày hôm nay. Dạ con à, bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư dạ con xin chân bích lại cho sư ạ à. dạ à, mô phật con xin kính lễ ba ngôi tam bảo phật bảo pháp bảo và tam bảo kính lễ chư tôn đức tăng kính uh, chào thầy kinh và kính chào đạo tràng à, à, kính thưa quý vị hôm nay mình được uh, thầy kinh dẫn đi lên cõi trời đau lợi à, đã quá ha dạ Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nuba vena sada sothi bhavantu te Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nuba vena sada sothi bhavantu te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 đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên nhân lắng lòng thanh tịnh để sám hối Phật Pháp Tăng ạ. À. mang ge na wan de hang ba da bang sung qua wa ru tamang bu the yo kali to do so bu tho khama tu tăng mamang gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý gây nên, cúi xin quay Phật vô biên, cho con sắm tội tiền khiên từ rài. Uttamange na quan đê hăng, thầm manh cha đùi thăng quá răng, thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô, khả ma tú tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý khởi sanh, cuối sinh pháp học pháp hành, cho con sám tội tâm thành từ đây. Uttamange na vande hang sangkhan chaduvi tho tamang sangke yo kalito doso sangkho khama tú tăng mamang gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạng kiêu căng cuối xin chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ rài và nguyên như xin kính mời chư vị cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ à. Patida Nagatha Dạ đề qua tạ sanh ti quy hà ra qua xì ni thủ bề khà rê bồ thi khà rê tạ hình ta hình ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha phần ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isa ra samba na phuta sukita pa tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta ta wo pa pa ti ca ni ya ni cang tham ma wa rang pa tình cha te sam be bi đụng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ rang sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha bùng ga la Sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ca tu san tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba quê. Đi tê y đàng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đàng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đàng nô nha thì nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề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 nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc, thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác, làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nắc mô Bích Thà Giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang khai giá và một lần nữa con một xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh Milanda và chúng con xin kính tri ân sư thanh tâm đã um, chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay và Nguyên Như cũng xin mời quý vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ ba ở Việt Nam cũng như là tối thứ hai ở bên Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau học lại những bài kinh về Milanda Vấn Đạo với sư phụ Pháp Thanh.